Lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc ẩn sâu tình trạng xét nghiệm hàng loạt và các đợt phong tỏa là vô cùng lớn, đã làm cạn kiệt ngân khố nhà nước và tước đi sinh kế của người dân. Theo ông Hoành Hà, chuyên gia về Trung Quốc cho phân tích, các biện pháp phòng ngừa virus của Trung Quốc đã không hiệu quả trong việc cứu sống người dân và chính sách Zero Covid có thể là một lá chắn cho các nhóm lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi họ đang tranh giành những khoản lợi nhuận bé bở từ việc xét nghiệm bắt buộc hàng loạt và hạn chế do phong tỏa. Hòa Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên Vàng Cổ. Xin kính chúc quý vị những ngày cuối năm xâm vầy có nhiều sức khỏe và sự bình an. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng nhau nói nhiều về câu chuyện dịch bệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên có thể rất nhiều người còn chưa biết đến bức tranh kinh tế ẩn sau những chính sách phòng dịch cực đoan này. Trong chương trình tối hôm nay của Duyên Vàng Cổ, mời quý vị cùng tìm hiểu những gốc khuất đó qua sự phân tích của chuyên gia Trung Quốc Hoành Hà phòng xét nghiệm Nucleus báo cáo sai lệch về các kết quả xét nghiệm COVID-19. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở Trung Quốc, xét nghiệm axit nucleic đã trở thành một ngành kinh doanh phát đạt, tất yếu sẽ đi kèm với các vấn đề như dữ liệu xét nghiệm bị làm sai lệch, lỗi dữ liệu và tình trạng các mẫu xét nghiệm bị thất lạc. Vào hôm 25 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Y tế thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc đã đưa ra một thông báo nói rằng Phòng xét nghiệm nucleic Hoa Tây tại Lan Châu đã sai sót trong khi ghi chép thông tin cá nhân có các bất thường trong xét nghiệm axit nucleic vào gói hồ sơ của người có kết quả âm tính và tải thông tin này lên hệ thống, khiến cho các mạng sức khỏe thể hiện kết quả âm tính. Thông báo này nói rằng phòng xét nghiệm đó sẽ bị phạt nặng Tập đoàn Dữ liệu Thiên Nhà Trang cho thấy, phòng xét nghiệm Nucleate Hoa Tây Lan Châu do công ty công nghệ gen Nucleate thẩm quyến, sở hữu toàn phần, vừa được thành lập vào hôm 8 tháng 8 và nhanh chóng lọt vào danh sách các tổ chức xét nghiệm axit nucleic bên thứ ba được chính quyền chấp thuận. Công ty công nghệ Gen Nucleate Thẩm Quyến được thành lập vào hồi tháng 4 năm 2012 và có 79 công ty con được kiểm soát bên ngoài. Các phòng xét nghiệm y tế Nucleate Hoa Tây được phân bố khắp Trung Quốc Phòng xét nghiệm nucleate Hoa Tây, thành phố Lan Châu không phải là trường hợp duy nhất xảy ra sai sót. Theo trang Cộng thông tin Sana của Trung Quốc, vào hồi tháng 1 năm 2021, phòng xét nghiệm nucleic Hoa Tây ở Tế Nam đã được cho là đã gian dối về kết quả xét nghiệm axit nucleic từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay. Các phòng xét nghiệm axit nucleic Hoa Tây ở Hàng Châu, Thẩm Quyến và Trường Sa đã nhận được nhận cảnh báo hoặc Ủy ban Y tế địa phương phạt tiền vì quy trình khử trùng bất thường, sử dụng kỹ thuật viên không có chuyên môn về y tế để thực hiện công việc về y tế hoặc các hành vi không tuân thủ khác Cơ sở xét nghiệm của bên thứ ba được chính quyền hậu thuẫn. Bất chấp những vấn đề lặp đi lặp lại với các cơ sở thử nghiệm axit nucleic đó, công ty mẹ của các cơ sở này là Nucleate Trend Thẩm Quyến chưa bao giờ ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh của họ trên thị trường vào năm 2022 là năm tăng trưởng nhanh nhất theo nhiều thông tin ghi danh kinh doanh, tính đến tháng 11 năm 2022, Nucleus Gen Thẩm Quyến đã mở 16 vòng xét nghiệm y tế. Tháng 11, ghi danh công ty tại Tây Ninh. Tháng 10, khai trương 8 phòng xét nghiệm tại Châu Hải, Tuyền Châu, Hà Môn, Ngân Xuyên, Thái Nguyên, Thanh Đạo, Đại Liên và Hải Khẩu. Tháng 9, ghi danh tại Bắc Kinh và Quý Châu. Tháng 8, ghi danh tại Lan Châu. Tháng 5, ghi danh tại Nội Mông. Thật khó hiểu khi mà một đợt bùng phát virus sẽ xảy ra ngay sau khi một công ty xét nghiệm như vậy được ghi danh. Sau đó là xét nghiệm axit nucleic hàng loạt ở khu vực nơi công ty đó đặt trụ sở. Chẳng hạn như phòng xét nghiệm nuclein Hoa Tây Hợp Phì được thành lập vào hồi tháng 9 và đợt bùng phát COVID-19 đã xảy ra ở Hợp Phì vào tháng 10. Phòng xét nghiệm nuclein Hoa Tây Bắc Kinh được thành lập vào ngày 29 tháng 9 và số lượng các đợt bùng phát ở Bắc Kinh tăng dần lên kể từ tháng 10, với cường độ tăng mạnh vào đầu tháng 11. Nuclein Hoa Tây Đại Liên đã được ghi danh vào ngày 14 tháng 10. Kể từ ngày 24 tháng 11, mỗi ngày đều có thêm 67 ca nhiễm mới ở Đại Liên. Nục lên Hoa Tây Thái Nguyên được thành lập vào hôm 21 tháng 10 vừa qua và có một đợt bùng phát bắt đầu ở Thái Nguyên vào hôm 19 tháng 11. Nục lên Hoa Tây Tây Ninh được thành lập vào hôm 12 tháng 11 và số ca nhiễm được xác nhận ở Tây Ninh đã tăng lên nhanh chóng ngay sau đó. Liệu có phải ngẫu nhiên hay không khi một đợt bùng phát cục bộ lại diễn ra ngay sau khi các cơ sở xét nghiệm axit nucleic này được ghi danh những người trong ngành suy đoán rằng Nuclear Gen Thẩm Quyến có thể ràng buộc chặt chẽ với lợi ích của chính quyền địa phương, vì hoạt động kinh doanh xét nghiệm axit nucleic không chỉ đơn giản là ghi danh doanh nghiệp, mà việc xét nghiệm của bên thứ ba cần phải có sự cho phép từ chính quyền địa phương. Và cuối cùng còn có thứ được gọi là các thủ tục đấu thầu và thông cáo được chính quyền hậu thuẫn, Nucleus trên thẩm quyến sử dụng một mô hình nhượng quyền thương mại để cho phép hàng chục cơ sở xét nghiệm của mình trải rộng khắp Trung Quốc. Theo hãng truyền thông Trung Quốc OFPress, tính đến ngày 9 tháng 3 năm 2020, Nucleus trên thẩm quyến đạt doanh thu trị giá 450 triệu nhân dân tệ, tương đương 64 triệu đô la từ việc xét nghiệm axit nucleic trong khi vào ngày 25 tháng 11 năm nay, công ty Gen này cho biết họ đã hoàn thành 700 triệu ca xét nghiệm axit nucleic và đang chuẩn bị chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng IPO. Dựa trên mức giá tối thiểu hiện tại, xét nghiệm mẫu gộp giá 5 nhân dân tệ tương đương 0,72 USD nếu axit Gen thẩm quyến thực hiện tất cả xét nghiệm mẫu gộp, thì doanh thu từ 700 triệu lượt xét nghiệm có thể đạt 3,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương 504 triệu đô la, một mức lợi nhuận cao kỷ lục trong ngành xét nghiệm y học. Chuỗi lợi nhuận khổng lồ đằng sau ngành xét nghiệm axit nucleic. Vào hồi tháng 5 vừa qua, ông Lại Kiến Bình, thạc sĩ luật quốc tế tại Đại học Trung Quốc nói với The Epoch xét nghiệm axit nucleic hàng loạt có liên quan đến một chuỗi lợi ích to lớn. Theo dữ liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia, số lượng phòng xét nghiệm axit nucleic đã tăng hơn 10 lần, tức là khoảng 13.100 phòng xét nghiệm hồi tháng 4 năm 2022, từ con số 2.081 vào hồi tháng 3 năm 2020, trong bối cảnh chính sách Zero Covid, với công suất xét nghiệm là 51,65 triệu ống mỗi ngày những phòng xét nghiệm thử nghiệm phản ứng chuỗi polymerase mới đã tăng lên khoảng 11.000, gấp 6 lần so với tháng 3 năm 2020. Chính sách Zero Covid hạ khắc kéo dài 3 năm đã khiến hầu hết các ngành công nghiệp Trung Quốc rơi vào tình cảnh ảm đạm, ngoại trừ ngành xét nghiệm axit nucleic. Ngành này đã thu được lợi nhuận đến mức nhiều doanh nghiệp xét nghiệm tìm cách niêm yết cổ phiếu. Theo trang web Sana của Trung Quốc, ba quý đầu năm 2022 chứng kiến 109 doanh nghiệp xét nghiệm axit nucleic niêm yết cổ phiếu với tổng doanh thu trị giá 363 tỷ nhân dân tệ, tương đương 50 tỷ USD, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt 85 tỷ nhân dân tệ, tương đương 11 tỷ đô la, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trái phiếu đặc biệt của chính phủ cho việc xây dựng bệnh viện giả chiến di động Trái phiếu đặc biệt là một dự án mà một chính quyền địa phương có kế hoạch xây dựng nhưng thiếu kinh phí để thực hiện. Vì vậy, chính quyền địa phương sử dụng tín dụng của chính phủ như một sự chứng thực để tài trợ cho dự án. Ngoài ra, trái phiếu đặc biệt được đưa vào ngân sách quỹ chính phủ và không được tính vào thâm hụt ngân sách vào hôm 26 tháng 11 năm 2022, Giới truyền thông tỉnh Sơn Đông đã đưa tin về chương trình phát hành trái phiếu đặc biệt để xây dựng một bệnh viện di động giả chiến ở thành phố Hải Dương, tỉnh Sơn Đông vào tháng 3. Dự án này đã xác định 5 năm tới là thời kỳ dịch bệnh, một khoản tiền lớn trị giá 120 triệu nhân dân tệ, tương đương 16 triệu đô la, sẽ được đầu tư vào toàn bộ dự án cách ly giả chiến. Trong đó, chính quyền địa phương gọi vốn 24 triệu nhân dân tệ, tương đương 3 triệu USD và phần còn lại là 96 triệu nhân dân tệ, tương đương 13 triệu USD, sẽ được gọi vốn trong công chúng thông qua việc phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt. Báo cáo này cho biết tổng doanh thu của dự án sẽ là 240 triệu nhân dân tệ, tương đương 34 triệu đô la, và tỷ lệ đầu tư sẽ lớn hơn gấp đôi. Không chỉ thành phố Hải Dương mà các thành phố khác của tỉnh Sơn Đông cũng phát hành trái phiếu đặc biệt để xây dựng các bệnh viện giả chiến di động, phục vụ mục đích cách ly trong dịch bệnh COVID-19. Theo bản tin vào hôm 29 tháng 11 năm 2022 của China, tỉnh Sơn Đông đã phát hành 15 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2,08 tỷ đô la, trái phí đặc biệt để xây dựng các bệnh viện giả chiến di động dài hạn và các khu cách ly với gần 90% dự án hoàn thành xây dựng trong vòng một năm. Đặc điểm chung của các dự án trái phiếu đặc biệt này là các nhà tài trợ dự án xác định 5 năm tới là giai đoạn dịch bệnh Ông Hàng Bằng, một giáo sư luật tại Đại học Chenin, đã lên án tình trạng này trên Weibo, một trang mạng xã hội tương tự Twitter của Trung Quốc. Ông cho biết, thật điên khùng phải không, làm sao người ta có thể tin tưởng rằng dịch bệnh sẽ kết thúc khi các bệnh viện giả chiến di động bị biến thành một ngành công nghiệp. Các địa điểm kiểm dịch toàn quốc vào hồi tháng 5 năm 2022, các dự án quy mô lớn cho các bệnh viện giả chiến tạm thời và khu vực cách ly đã được triển khai rầm rộ trên khắp đại lục thành phố Thương Châu ở tỉnh miền Trung Hà Nam đã trở thành thành phố đầu tiên ở Trung Quốc phản ứng công khai về việc xây dựng một bệnh viện giả chiến dài hạn. Với giai đoạn đầu tiên tiêu tốn 135 triệu nhân dân tệ, tương đương 18,67 triệu đô la để xây dựng 1.000 địa điểm cách ly mới. Vào ngày 7 tháng 5 năm 2022, một bệnh viện di động gồm 4.000 giường bệnh đã được xây dựng tại khu vực phi trường Trịnh Châu. Vào ngày 6 tháng 7, Ủy ban chăm sóc sức khỏe Hot Heart đã ban hành thông báo dự án xây dựng bệnh viện di động rộng 55,816 m2 và các cơ sở liên quan với khoản đầu tư 80 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 11 triệu đô la. Reader đưa tin, vào hôm 19 tháng 10 năm 2022, chính quyền thành phố Thượng Hải và công ty xây dựng nhà nước China Communication Construction Corp đã ký hợp đồng trị giá 1,38 tỷ nhân dân tệ, tương đương 191 triệu đô la, để xây dựng một bệnh viện giả chiến gồm 3.250 giường trên đảo Phục Hưng, gần sông Hoàng Phố. Một thông báo chính thức lan truyền trên mạng cho thấy, quận Huệ Lai, thị trấn Thần Tuyền của tỉnh Quảng Đông đã gửi đi một thông báo khẩn cấp nói rằng, để thực hiện yêu cầu, mỗi quận phải xây dựng một bệnh viện giả chiến di động. Tất cả các mộ phần trong khu vực làng Thần Nông đều phải được di dời. Yêu cầu người chủ đất hoặc thân nhân của các mộ phần phải hoàn thành việc di dời mộ trong thời hạn 2 ngày, nếu không sẽ xem như mộ vô chủ và mọi hậu quả, trách nhiệm phải tự gánh chịu. Có 122 quận và huyện ở Quảng Đông đồng nghĩa với việc có 122 bệnh viện giả chiến sẽ được xây dựng. Xây dựng bệnh viện di động là một khoản đầu tư to lớn, không phải chỉ một lần mà sẽ tạo ra chi phí vận hành và quản lý. Vào hôm 23 tháng 11 năm 2022, anh Trương Hải, một cư dân Vũ Hán nói với Epoch Times, phiên bản hoa ngữ, rằng anh đã phải chịu đựng rất nhiều từ các biện pháp kiểm tra bắt buộc và phong tỏa hà khắc nói rằng vì chính quyền đã chi tiền để xây dựng những khu cách ly nên phải đưa người dân vào. Nếu không, làm sao họ có thể giải thích với cấp trên về việc tiền đã đi đâu? Đó là lý do tại sao một số người trả tiền để đưa người dân vào các bệnh viện giả chiến. Xét nghiệm axit nucleic quy mô lớn và các khu cách ly giả chiến đã trở thành nguồn thu tài chính của chính quyền địa phương. Anh Trương đặt câu hỏi rằng trong trường hợp như thế, làm cách nào để chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể dễ dàng chấm dứt một đại dịch có thể mang lại lợi ích cho họ kia chứ? Những người có quyền quyết định xây dựng các khu cách ly, bao gồm cả chính những người xây dựng, đều có cổ phần trong đó. Trong 3 năm đại dịch, những người làm xét nghiệm axit nucleic, bán khẩu trang và bán quần áo bảo hộ đều kiếm được nhiều tiền. Anh Trương cho biết thêm, khoản đầu tư vào việc xây dựng các bệnh viện di động là rất to lớn và những người tham gia sẽ nghĩ đến việc kiếm nhiều tiền hơn hoặc ít ra là thu lại chi phí của họ. Vâng thưa quý vị thân mến, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dồn toàn bộ sinh kế của người dân để cố chấp duy trì Zero Covid. Mặc dù đã thu mất lợi nhuận khổng lồ, song nó đều chui vào túi cá, bé lẫn cá lớn. Có thể tự chung lại thì 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid của chính quyền Trung Quốc với vô số các khoản chi phí y tế như phong tỏa, xét nghiệm. Giờ đây để bù đắp lại chính quyền, nhà nước buộc phải dùng nhiều thủ thuật. Mới đây nhất, nhà cầm quyền đã bị cáo buộc làm rộng tiền quỹ bảo hiểm y tế của người lớn tuổi đã về hưu. Sau khi mở cửa trở lại, thì chính quyền Trung Quốc đã phát động cải cách bảo hiểm y tế ở nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước. Một bức thư ngõ gửi thị trường của tất cả những người về hưu ở thành phố Quảng Châu được lưu hành trên Internet. Bức thư ngõ đề cập rằng lương hưu hàng tháng của những người về hưu ở Quảng Châu chỉ từ 1.500 đến 3.000 nhân dân tệ và mỗi tháng phải nộp phí bảo hiểm y tế là hơn 500 nhân dân tệ. Đến bây giờ cuối cùng, họ chẳng còn lại là bao nhiêu. Bức thư cũng đã nêu rõ, vào tháng 12 năm 2022, thành phố Quảng Châu thực hiện một cuộc điều chỉnh lớn đối với bảo hiểm y tế. Mức chiết khấu bảo hiểm y tế đột ngột giảm từ 484 nhân dân tệ xuống còn 160 nhân dân tệ, khiến cuộc sống của những người về hưu có thu nhập thấp lại càng trở nên tồi tệ hơn. Trong khi người về hưu mua bảo hiểm y tế từ chính phủ, giờ đây lại đang bị chính quyền chuyển cuộc khủng hoảng do độc quyền y tế tạo ra trút lên đầu. Một cư dân lớn tuổi họ Giang nói rằng, việc kiểm soát và phong tỏa dịch bệnh phong tỏa trong 3 năm của chính phủ, cộng thêm việc xét nghiệm axit nucleic đã làm cạn kiệt ngân khố quốc gia. Phong tỏa phòng chống dịch bệnh nhiều năm như vậy, nào là tiền vaccine, xét nghiệm axit nucleic, Hiện nay chính phủ hết tiền, cơ sở y tế cũng không có tiền. Nếu không có tiền thì sẽ khấu trừ ở bảo hiểm y tế. Ông Giang đã đề cập đến một hiện tượng nữa là số người già đã qua đời từ lâu nhưng con cái của họ đã phát hiện giấy chứng nhận vaccine xuất hiện trên điện thoại di động của những người già đã qua đời đây. Có thể thấy, quan chức rút thêm tiền bằng cách này Ông Giang cho rằng hiện tượng ăn cắp tiền như thế này xuất hiện khắp nơi, các khu dân cư có mệnh lệnh lấy được tiền bao nhiêu thì các quan chức được bấy nhiêu tiền thưởng, bao nhiêu người xét nghiệm axit nucleic họ được thưởng bấy nhiêu, họ vì để kiếm thêm chút tiền đều làm như thế cả. Phương pháp này đã cho phép nhiều nơi lừa đảo và tiền bảo hiểm y tế đã bị đánh cắp theo cách này. Vào ngày 11 tháng 1, một đoạn video về cuộc biểu tình của những người cao tuổi đã nghỉ hưu ở Quảng Châu đã được đăng lên mạng. Đoạn video cho thấy một số lượng lớn công dân đã tập trung tại quảng trường trước tòa nhà của Cục Dân sự và An ninh xã hội Quảng Châu. Công an dùng hàng rào sắt bố trí xung quanh quảng trường. Trên hàng rào sắt in chữ Việt Tú, một huyện thành phố Quảng Châu. Người quay video cho biết, những người lao động đã nghỉ hưu đang bảo vệ quyền lợi của họ trên đường rất đông cảnh sát túc rực và chiếc xe cảnh sát và xe buýt của công an đậu bên đường. Những công an này được cho là có thể sẵn sàng vây bắt người biểu tình bất cứ lúc nào. Trong video, nhiều cụ già đeo khẩu trang đang tranh cãi gây gắt xung quanh một người đàn ông trong giống quan chức. Có một số sĩ quan cảnh sát đứng đằng sau người đàn ông. Có một tiếng người đàn ông hét lên, trả lại tiền cho chúng tôi, trả lại tiền cho chúng tôi. Quả là thảm cảnh thưa quý vị. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoan nghênh quý vị để lại bình luận bên dưới. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên và Cổ quý vị nhé. Sau cùng, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.